ai ok xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Nhật Khánh em ơi. Và đang đăng trong thời gian này rồi Khánh soi đồ cao thủ uh, tăng trưởng môn ờ, tháng 4 này của Côn Long Phá cho anh em xem. Và hiện tại Will Will thì ờ, nhìn vào một set đồ khá là chất. Uh, một set Newton và một cây kiếm vàng một cây đao vàng. Đó là cây đao Thanh Long đao chống phá nha anh em. Một cái đao uh, tóc 30 sát thương 38, sát thương 80 trăm và 25 không banh và lô sắc nội công 200 thì cũng cũng có thể đi hai đường nha mọi người. Và sở hữu cho mình một set Newton. Một set Newton, một áo cực phẩm đó một ngọc bội cực phẩm luôn sẽ như tình khá chất dành cho con luôn với hiệu ứng sinh lực khá là cao rồi đi kèm cho mình đó là một cái nón phòng thủ lý 25 làm chậm 30 sinh lực lực và đi kèm với một bao tay phòng thủ lý 19 làm chậm 30 sinh lực lực một con lưng kháng họ 21 thời gian chống 40 sinh lực 152 à, khá là tốt dành cho con luôn và kèm với một đôi giày à, tóc 32 sinh lực cao và kháng họ 22 và chống 40 một à, cái nhẫn kháng lôi 30 thì cũng tương đối này mà đi kèm cho mình đó là hai món thủ lý và có cho mình 60 trọng kèm với gia truyền thì đặt cho mình là khoảng uh, 99 trọng thì đặt móc 80 trọng như này 80 trọng rồi bên này thì đai lưng với đôi giày thì sẽ đặt cho mình đó là 80 chón vẫn với cái móc khá là tuyệt đối ở cái server kéo em một tay như thế này rồi với hưởng ứng kháng họ được hai món 22 và 21 khá là trâu đang thiếu cho mình một cái ấn này em ơi sau khi lên tăng trưởng môn thì được cho mình một ấn ờ, skin 9 ít một cấp đó một cái ờ, mặt nạ kháng cảnh năm anh này hiện tại đang thiếu hiệp phong cũng như là thiếu trang sức Vừa rồi hết Evan đó nên là thiếu thôi nè Nếu mà Evan mở lại thì chắc chắn sẽ có lại trang sức uh, sinh lực 200 dành cho con lô Và cũng như là phi phong cái này cũng có một cấp nữa Thiệt này sẽ có là một cấp từ áo hai cấp từ phi phong và ba cấp từ uh, cái cái cái này và với căn khôn hai cấp thì ạc này cũng đam được tay khá là to đó mọi người ừ. ạc này đang top 11 nha nam đang top 11 server một trong những cao thủ kỳ ờ, cấp khá là khá là chuẩn và đang uh, top 2 tương đối là top 1 của cung lôn cung lôn đó khá là chất rồi anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho cầu thủ Will Will một trong những tăng trưởng môn tháng tư này một like cho sẻ hỗ trợ cho anh em ơi cảm ơn em rất nhiều